À, xin chào toàn thể anh em Đấy, cái video ngày hôm nay tôi uh, muốn giới thiệu cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi chơi tài xỉu hay anh em đi lắc tài xỉu ở bất kỳ những cái sân chơi nào thì anh em sử dụng cái bộ hột này anh em có cái tỷ lệ anh em kết chén lên tới 90 phần trăm những cái chén kết là như thế nào Đấy. ví dụ như là anh em uh, có thể là sử dụng những cái chén kết đó là những cái chén thế hột khó Đấy, thế hột khó chẳng hạn ví dụ như cái chén 556 hay là 665 đấy thì là anh em có thể anh em lắc về xỉu được mà anh em có thể kết chén nó lên tới 90 phần trăm cho anh em đó thì cái bộ hột này thứ nhất là nó không tang hoàn toàn không tang 100 phần trăm không tang cho anh em này thứ hai là anh em lắc cái bộ hột này nó đi đều cho anh em lên tới 90 phần trăm và thứ ba nữa là cái bộ hột này anh em có thể lắc còn cái cách lắc của nó như thế nào thì anh em mua hột mua cái bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắp để anh em có thể kết cái chén lên tới 90 phần trăm thì bây giờ tôi vào tôi sẽ chia sẻ cho anh em giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu Đấy, thì uh, như anh em cũng đã biết đây trên uh, video là cái bộ hột tài xỉu tam sắc anh em nhé đó tài xỉu tam sắc vì sao nó lại gọi là bộ tài xỉu tam sắc đây để anh em để ý. anh em so sánh cùng với hột chợ Đấy. và cái bộ hột tài xỉu này của tôi nó có điều gì khác riêng cái bộ hột tài xỉu này bên tôi là được làm từ thủ công được làm thủ công nói chung là được làm từ tay chứ không phải là máy đó làm tay bao hột lụi cho anh em đấy, anh em đi chơi anh em đi lắc thì là nó hoàn toàn nó không lụi một thì còn cái bộ hột này anh em có thể giữ tài giữ xỉu được đấy thì anh em cứ mua bộ hột này tôi sẽ chia sẻ cho anh em đấy, vì cái bộ hột này tôi làm ra nên là anh em cứ yên tâm là tôi sẽ chia sẻ cho anh em được cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì đây bộ tam sắc đấy thì à, thường thường là cái bộ hột thường hay là bộ hột chợ của anh em chơi thì là cứ để chiều như thế này thì là nó sẽ là tam huyền đấy nó sẽ là tam huyền đây tôi ví dụ luôn đây đây cũng là cái hột tài xỉu à, mà bên tôi làm nhé đây là bộ hột tài xỉu cây này đấy, đây thì đây nó sẽ là tam huyền đó nó sẽ là tam huyền đấy anh em thấy không đấy, nó là tam huyền nhé tam huyền đó thì uh, nói chung là anh em uh, sử dụng cái bộ hột này thì nó rất là hiệu quả cho anh em đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này cái bộ hột tài xỉu mà không tang mới nhất ở bên cơ sở tôi muốn chia sẻ cho anh em nhé thì cơ sở tôi ở bên xe miền tây anh em nào mà muốn được tìm hiểu thêm những cái bộ hột khác Đấy, bên tôi còn rất là nhiều những bộ hột Đấy, thì để cho anh em làm cái cái thì anh em có thể lên cơ sở anh em test được cái bộ hột tài xỉu nào anh em ưng ý thì anh em lấy nhé Đó. thì anh em nào mà không có điều kiện lên thì anh em cứ đặt đơn hàng tôi sẽ gửi về đến tận nơi cho anh em anh em test hột thoải mái cho anh em nhé Đấy. bao đẹp hột bao đẹp hột bao lủi cho anh em nhé hột bao tang cho anh em Đó. ăn thua trẻ hột thoải mái nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em này đấy thì cái bộ hột này thì thứ nhất là nó đi đều rồi đấy, nó đi đều rồi tôi sẽ lắc cho nó đi đều nhá đó, tài đấy chén này 90 ừ, phần trăm nó sẽ là tài à là xỉu chứ nhầm xin lỗi anh em đó một hai ba Đấy, chén này nó sẽ là gì lẽ là tài đúng không đó nó là tài Đấy, xỉu Đấy, nó đứng ở chén tài đứng một chén thì nó nó đứng tất nhiên là nó phải đứng một chén rồi tất nhiên là nó sẽ đứng rồi chứ không phải là nó trăm phần trăm đấy nên là anh em có thể là thông cảm cho tôi cái đấy thì tất nhiên nó đứng một chén chứ không theo bao giờ chứ không bao giờ nó sẽ đứng được hai chén cả sẽ không bao giờ đứng hai chén nhé đấy, chén này thì tôi khẳng định luôn là tầm 90 phần trăm 95 phần trăm là nó sẽ xuống xỉu nhá đó xuống xỉu bộ hột thì đi khá là khôn nha anh em đó kết chén là như thế nào Đấy, ví dụ như chén này ví dụ như chén này tôi sẽ lắc theo cách của tôi Đấy. tôi sẽ lắc theo cách của tôi và tôi sẽ kết chén này lên tới 90 phần trăm đến 95 phần trăm nhé chén này tôi kết tài lên tới 90 phần trăm cho anh em Đấy, kết tài 90 phần trăm đó 136 à bốn đúng không anh em đó rất là hiệu quả đấy còn tôi sẽ lấy ví dụ như chén này ví dụ như chén à, hai ba năm đi hai 235 đấy, chén hai ba năm này thì anh em có thể lắc nó sẽ có tỷ lệ liên tài khá là cao đấy nếu như cái bộ hột này những chén kết ví dụ như chén này tôi sẽ lắc